Mm-hmm. Mất ly đông hoạt thực khám mất cơ. take a picture at uh, night video. Night video. Uh, so you have to set up that uh, AV and uh, 8 at we uh, 11 I saw it's a 1600 see and it's uh, the way that you're able to record uh, straight line of the video but mostly yeah, you have to set up the uh, auto auto uh, um, like a time time two seconds so they're able to take it up ah, like that Ờ, à, lơ cát này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video voi khạc vàng ăn cơm à, món này món gì à, gà gà luộc gà luộc gà luộc đây chấm uh, muối tiêu ớt chanh Nên này là uh, xào này là súp này là canh canh gà canh gà thọ xương ừ. rồi cái đó là cơm à, ăn cái đó thấy xịt thấy xịt à, thử coi gà hậu uh, luộc uh, vàng đẹp á ừ. ừ. Ừ. Ừ. ngon lắm ngon lắm hả ok đó chicken chicken uh, yellow, oh nice. Mm. Very good. Okay. Say hậu nè. Hai. Ờ, bây giờ ăn ờ, mời các bạn ăn bắp nướng à, bắp nướng này các bạn Rồi, con con uh, barbecue à. dễ thì thì Okay. 能。